theo ý muốn của mình giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu và ngoài ra bộ hột đi đều tỷ lệ 5 năm tỷ lệ lên bảo nó cũng rất là cao với cái bộ hột tài xỉu 2020 này các bác chỉ cần sở hữu cho mình bộ hột thôi còn nắp và chén các bác chơi nắp chén nào cũng được về phần tang tích thì bây giờ em sẽ test thử cho các bác dọn đèn này em à, dọn thử đèn cho các bác các anh nhìn này hột rất trong đó được chưa ạ đây đó nam châm này em thử luôn cả nắp chén hộp nam châm không hít còn về phần nước muối thì em à, xin khất bởi vì là thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi còn các bác chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá sau đây em sẽ test thử cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này em ờ, test thử cho các bác xem là nó đi đều như nào tỷ lệ 5 năm chén tài chén xỉu bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ em lắp lên tài này đó tài này bây giờ lại xuống xỉu này đó xuống xỉu này lên tài này các chỉ cần lắc rất là bình thường thôi lắc không theo một cái hình thức nào cả không theo một cái quy định nào hết mà mình vẫn cứ chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu bình thường vâng nhá còn bây giờ em sẽ giữ xỉu à, giữ tài cho các bác này bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em xin phép được giữ tài này đó tài này tài này tài này đó vừa rồi em giữ tài rồi đúng không ạ bây giờ em sẽ xuống xỉu này xỉu này đó bây giờ em lại lên tài này đó lên tài các bác thấy sao ạ vừa rồi em giữ tài còn cái phần giữ xỉu của nó nó cũng sẽ giống như giữ tài thôi khi nào mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 bên cơ sở sơn tài xỉu bên em